Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn là cách jailbreak thiết bị à, iOS của mình bằng cách sử dụng à, công cụ Resno. Ở đây mình sẽ à, tiến hành thử với chiếc iPod của mình. Mình sẽ kiểm tra nó chạy, chạy phiên bản bao nhiêu. Như các bạn thấy ở đây là nó đang chạy ở hệ điều hành mới nhất là mới nhất hiện giờ đó chính là 5.1.1 và bây giờ mình tiến hành dài break cho nó các bạn thấy à, ở ngoài này là mới tinh mình mới restore lại chưa có CD và vâng, bây giờ mình tiến hành dài break bằng cách uh, thích bạn phải tắt máy Mình đã sử dụng công cụ mới nhất là Red Snow 0.9 uh, 11B4 bằng thì bây giờ bạn sẽ dẫn đến chọn extra select uh, à, ESP chọn là uh, hệ điều hành của nó tương ứng với iPod của thiết bị của bạn đó chính là iPod 4 5.1.1 chọn Open thì nó sẽ báo là uh, Identify tức là xác nhận thành công cái firmware đấy Ok bạn là uh, back lại và ấn vào chữ direct nó sẽ tiến hành uh, build cái uh, gọi là pass cái uh, firmware đấy ở đây thì nó sẽ hiện tích vào dòng Instant CD và Enable Category Percentage Annex bây giờ nó sẽ tiến hành đưa về chế độ DFU thì đưa về chế độ DFU như nào thì mình sẽ thao tác cho các bạn, các bạn xem mình sẽ Annex và sau đó thao tác trên uh, iPod Annex ấn nút nguồn trong 3 giây 3, 2 1 giữ thêm nút nguồn trong vòng 10 giây nữa 7 6 5 4 3 2 1 0 sau đó thả nút nguồn ra và vẫn giữ nút hôn cho đến khi nào màn hình uh, chạy tiếp tầm khoảng uh, à, 10 giây gì đấy lúc này thì trên Rational sẽ chặn một số thứ mình chỉ phải đợi thôi lúc này có thể thả nút hôn ra được rồi Tính như đến thời điểm hiện tại thì Zybrake 5.1.1 mới chỉ ở giai đoạn là theo giờ tức là giai đoạn ờ, chưa hoàn tất thì các bạn sau khi Zybrake xong có thể xuất hiện CD rồi nhưng chưa vào được thì sau đấy bạn sẽ phải làm thêm một bước nữa đã vào Just Spot thì mình sẽ hướng dẫn cụ thể tiếp Vậy là đã ra break xong Như các thiết bị à, Antiazer khác thì đến đây bạn có thể dùng CD được rồi Nhưng mà bây giờ mình sẽ thử vào Các bạn sẽ thấy là CD xuất hiện đây nhưng mà chưa vào được bởi vì nó ra break chưa hoàn thành Các bạn à, phải à, tắt lại và just, just put một lần nữa mình sẽ tắt máy thì vẫn như cũ thì các bạn vẫn chọn extra chọn firmware à, báo xác nhận cho chọn là ờ, uh, just spot tiến hành về đưa DVD DFU một lần nữa mình sẽ làm thao tác ấn next giữ nút home ấn nút nguồn trong 3 giây 3 2 1 giữ nút nguồn thêm 10 giây nữa 7 6 5 4 3 2 1 không và bỏ nốt nguồn ra và cứ vậy giữ nốt hôm thôi cho đến khi nào hiện hình quả dưa cắn dở thả ra đây như các bạn thấy đây đã hiện hình quả dưa cắn dở Vậy là các bạn đã giải quyết xong Rồi, vậy các bạn à, mình sẽ vào thử cho các bạn xem CD Thì lúc này CD đã hiện biểu tượng rồi các bạn chỉ được à, vào Lúc này đã vào thành công được rồi Chọn, và đây mình sẽ chọn Developer Vậy là các bạn đã jailbreak thành công ờ, iDevice của mình. Các bước tiếp theo thì các bạn ờ, đã biết rồi. Vâng, xin cảm ơn.